Anh là bad boy trong bộ vest trắng Còn em là cứt cưa, nụ cười tỏa nắng Anh chẳng thiếu thứ chi trên đời Ngoài em